kia tôi đã cố chôn vùi ký ức hôm qua Chỉ trốn bao nhiêu lần mà sao cứ tìm về Mà sao mãi dày vò Trong đêm thật dài không nhau mãi mãi không xa rời dẫu có chia ly ta sẽ luôn quay về mà sao chỉ còn lại những ký ức xót xa những lúc trong giấc mơ về ta phần tình yêu đó anh dành cho là ca khúc cho anh lúc trao dâng rồi thổn thức trên bên cảm xúc đơn thân bâng khuâng đôi chân miệt mài vân vân nên ngưng quên thân thiệt thòi anh chẳng cần người ngoài ân ý để đến gần mặt trời chân lý thường hỏi chỉ anh hay từ hề nghĩ anh ghét sân si Chẳng bỏ sót bất kỳ tình tiết nào Anh tin về đôi bàn tay thay vì phép màu Phải chót thêm bao lần lỡ chạy Ta mới nên trân trọng hơn những người ở lại Một bức tranh thiếu nhiều mảnh ghép Anh đang kiếm tìm mà đã buồn chán ghét Và với anh em là mảnh ghép Để em có nghe được những lời sáng tác này miên man khúc nhạc ngày xưa từng biết mãi mãi không xa rời dẫu có chia ly ta sẽ luôn quay về mà sao chỉ còn lại những ký ức xót xa người hỡi anh vẫn yêu mình em thiết tha cho dù sẽ mãi cách xa cho dù duyên kiếp đã rằng không thể có nhau nhưng anh vẫn